vô mánh rồi cá ngát quá trời cá ngát rồi ôi trời quá quá đi không gài biết bao lâu rồi đó tháng mấy nay mới được con cá này trời <laughs> khỏe rồi đó biết biết không biết <laughs> cây này cây cây cây bông đậu không biết ờ, đậu. chứ không phải <laughs> đậu biết bành không kìa cái đậu đậu ma bự hơn đậu ma đi đậu không biết kìa <laughs> đó thì nhỏ lớn cũng mới thấy luôn đậu không biết mấy cái này chắc nó nở rồi á nó nở đó nó chè đó mấy dây này chắc nó không nè à. nó không đó phải gần nhà xé về trồng thử ha trái nó không coi trên đầu của ông nghe anh không có giá bằng không chích rồi đó mày ngồi đó ông lượng ơi ngay chặn đầu mày luôn đó ổ kìa ông này nó không giữ lắm nha mọi người dầm chấm cái bàn dạng lại dạng vào đầu gặp nó là phải trốn không trốn là nó xử á mấy ngông nó hung dữ cắm cắm dòm nó dòm nó là nó nó xẻ liền đó. mùa này quá trời lục bình luôn lục bình này là cánh bên bên an giang nó đổ về ha nằm đồng tháp nó cũng đổ về đây sông này luôn hết ta này tới mùa tháng à, tháng 9 tháng 10 là cái này ở đây nhiều lục bình cái này nè gạt đầu nó trâu xuống đây đi gạt đầu nó tới ấy làm nó chết chết rồi nó vô lúa mà phải dở chặn ra khổ chết rồi nó rủ xuống hả à cái, cái sống nó tắt vô vào gì hôm nó rồi nó dến vô dây hôm nó vũ chặn ngay luôn lục bình này cũng là một đặc sản đặc sản nha mọi người bông lục bình đó nấu lẩu mắm mà bông lục bình mà nhúng vô là ngon lắm mà này chưa thấy bông tới nè thấy mùi hải sản mùi bông rồi nè trứng nè hết mưa rồi xuống bông nhóc bông lục bình là đẹp vô cùng luôn bông màu tím cái đúng lật nó nằm nghiêng người quá đất què chính sách vậy cái đó nó ngay góc bằng con ong anh mình phải lội xuống rút mới được nha mọi người để không có bơi qua góc bằng nó được nó phải ong bằng nó chích à, con thị quái thúc gió anh <laughs> giờ kiếm được cái ngát quá lớn mà hơi bị cực biết bao lâu rồi mới dính lại thị quái sông hậu qua đãi đâu nữa vô mánh rồi cá ngát quá trời cá ngát rồi ừ trời quá quá đi không gài biết bao lâu rồi đó tháng mấy nay mới được con cá này trời <laughs> khỏe rồi đó nãy giờ đang gầu đó cá chê nãy giờ chuẩn bị cầm điện thoại lên điện điện bia rồi đó xong không giờ mày tí mập hết hồn ú rồi lô gạt không xong gạt cái gái xong lâu dữ lắm rồi nổi rứt cá gì trời mình cơm chết mẹ cá này mà canh chua bằng một cái thì thôi lẩu bệnh hai ký hai ký hả hai kg ký tám hai ký trời vô rồi còn tôm nó bắt tôm dãy hội tôm nước queo luôn cái này ký ờ, có mấy trăm năm trăm rưỡi trăm rưỡi à cá này sống vào bà cu ờ, chuyện đây mai có người hót con cá này hết biết này. lâu dữ lắm mà mới được con cảm giác con cá bự cỡ này ừ con cá này vậy ngày qua ngoài lú nè hai tay nha bảo trọng nha à. <laughs> quặn đừng có quặn nha mày trời thiện chứ không cá chê gặp cá chê là thoát lại lên ra đó rồi thoát ra vậy, vậy mà thoát ra ngoài được con khỏe trong mình trong máy rồi đó quái ngày qua mấy thằng đó nó chưa mò lên tới đây đó ờ, không vô ăn cá nó không vô ăn. rồi á gùng tay hết trơn cá này đó bự bằng lại có con cá ba ký đến đâu con cá chê rồi con có khách chê chắc dục bỏ xong luôn á <laughs> nam sinh dạng <laughs> thầm bữa nay bữa cuối rồi đó mọi người ơi đang à, đi chích ngựa rồi đó kiểu này chắc đặt nữa rồi đang mệt mà gặp kiểu này thì thôi <laughs> khỏe rồi đó bữa nay tôm cũng khá chứ bộ gôi gôi gôi gôi không à không có không có tôm nhỏ hết biết làm thêm con nữa đi cho thằng trắng cặp luôn gọi cho con ba ký nó kèm con cổ tay nữa nuôi <laughs> một hai con cho nó nhắc sạc nữa <laughs> vô một cá cảm giác nó sướng gì đâu đây không có như bó hổm các bạn như bó hổm số ờ, con cá này cá bằng được cái vậy vậy bông đẹp quá trùm vậy thấy không kìa dạ. đó nó nở rồi cái cái cái, cái bút cái nở đó ừ. không biết về gì luôn gỗ à nó một trùm nha chừng lan đột biến đó thả đuôi trên đó hả ừ. hy vọng vô con tôm bự đây rồi luôn <laughs> cái tệ gì đâu giờ vậy mà tệ đó giả cái bánh nữa mà tính tính cái ngát chà bá vậy mà trời tệ ngát ừ, hả cũng được con cá ngát nè mà cá ngát mini cá ngát mới đẻ Đứng luôn đi Gì? Đó sao lỗi nổi hồi bữa dính ờ, hồi bữa mà buổi tối mà cái cái hộp gà thúi đó là bán được 300 ờ, ngàn không năm cái nhiêu quên nè chắc được quên đó lỗ luôn Ừ, hư cái lú lỗ luôn ừ. chứ nó chết đi giữa giữa gạch rồi à, bà mày nó quá chọc bia bị hải chọc chết à. <laughs> không nè mà bữa đó nếu mà uống hết mấy chai bia đó thì, hư xuồng à chứ không sao tại ngồi ngâm hồi nữa dám đâu giác đó là, là, là... một rưỡi rồi ngâm gì chắc đó là xuống rồi ra 11 rưỡi rồi lúc đó mình đâu còn thức nổi lúc mới ngủ ờ, thích thôi mà mới mới mê cả năm mất đáy đáy tham ta hết chút rồi đã vô mới vừa thì ngủ rồi nó ra tới gì gì nhà nhậu mới không sao đó gặp bữa đó không nhậu là mệt là ngủ sớm là nó lùa ra lụm rồi à. bữa đó không nhậu là đậu ngoài sông không có lụm ủa nằm nghỉ rồi đậu ngoài sông vậy tôi đậu ngoài sông ngủ cho mát ai vô đó làm chi tới sáng là mới vô luôn rồi cái giặt cũng giặt từng ra sao ngủ nữa tại vô nhậu mới vô bến thôi không ai đậu ngoài sông rồi bốn cái nữa Đúng đó thì bằng cái gì không xả chiên luôn vàng dữ chiên xe xương nó giòn quá ngon mông te giữ te bự nhiều lắm cái lưới của mấy chiếc te đó là cái lỗ bằng cái lưới này không anh năm ừ, nó thì chỉ kỹ to thôi bị mạnh dữ lắm cứ hái chỉ cứ không cứ cọc bự hơn là người chơi thưa người chơi vậy thưa bắt thép bự vậy vậy bắt thép nhỏ trắng lại gai đặt chính hoài nhầm làm đổ chục con rồi đó nhầm cái chục con rồi đúng không cái tên gì sống không sống cũng không đặt uống chưa nữa mấy cá thường thả này thấy cá thường nó vô thả nhiều lắm mà mà cá chim trắng là nó vô đúng không cái này nó vô phải không kêu lớn còn vậy thằng này em nghe trứng kinh khủng này hồi năm về dữ luôn không dạ không đủ đẩy đó kế bên hết trời hết rồi nó trời luôn rồi mọi người xin linh nhớ ờ, đăng ký kênh ờ, ủng hộ anh chị năm nha mọi người vô đây chủ yếu là trong cái rộng nha mọi người không có đổ ra được thị quái nằm trong rồi kết thúc clip lên bờ lên cho anh đi chích ngừa